người đi mà chẳng nói một lời để anh chơi vơi giữa dòng đời lời yêu sau này quá xa rồi, lời thương giờ này cũng lặng trôi nhận tin em sắp sống bên người mà em thương yêu đến cuối đời lòng anh như đau thắt em ơi làm sao để lệ thôi ngừng rơi hôm nay em hạnh phúc rồi em đã bên người mà lòng em yêu em quên câu hẹn câu thề em hứa với người cả đời thương em Em ơi, chữ tình ngắn thôi Mà sao anh phải kéo theo một đời Em ơi, em giờ có đôi Còn anh thì phải lẻ loi thật rồi Khi xưa hứa chẳng cánh xa Gừng cay mùi mặn trắng ham lụa la Hôm nay áo hồng gấm hoa tình xưa người trả hết anh thật à người đi mà chẳng nói một lời để anh chơi vơi giữa dòng đời lời yêu nay sao quá xa xôi lời thương giờ này cũng lặng trôi nhận tin em sắp sống bên người mà em thương yêu đến quay đời lòng anh như đau thắt em ơi làm sao để lệ thôi ngừng rơi hôm nay em hạnh phúc rồi em đã bên người mà lòng em yêu em quên câu hẹn câu thề em hứa với người cả đời thương em Em ơi chữ tình ngắn thôi Mà sao anh phải kéo theo một đời Em ơi em giờ có đôi Còn anh thì phải lẻ loi thật rồi Khi xưa hứa chẳng cánh xa Gừng cay mùi mặn trắng ham lụa la Hôm nay áo hồng gấm hoa xưa người trả hết anh thật à Em ơi chữ tình ơi Mà sao anh phải kéo theo một đời Em ơi em giờ có đôi Còn anh thì phải lẻ loi thừa xưa Khi xưa hứa chẳng cánh xa gừng cay mùi mặn trắng ham lụa la hôm nay áo hồng gấm hoa thì xưa người trả hết anh thật à hôm nay áo hồng gấm hoa tình xưa người trả hết anh thật